quý bà con nông dân, hiện tại hoa cúc đang trong giai đoạn phát triển. Thời tiết diễn biến phức tạp đã dẫn tới các loại hoa mắc một số dịch bệnh hại hiện nay như bệnh lở cổ rễ, bệnh héo vàng, vẹo cây, bệnh đốm vàng, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh xương mai, bọ trĩ, sâu ăn lá. Trước tình hình dịch hại đó, công ty Syngenta khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng một số sản phẩm để quản lý dịch bệnh hại như Marivit 200SC phòng bệnh phấn trắng, vàng lá, hạn chế bệnh thẹo cây trên hoa cúc. Thuốc Reflex Extra 325SC phòng trị bệnh phấn trắng, nấm sung trên hoa cúc. Thuốc Minmecto Star 60VKG đặc trị bọ trĩ và sâu gây hại trên hoa. Thuốc Volian Tagore 063SC đặc trị các dòng sâu miệng nhai gây hại trên hoa cúc.